chào tất cả anh em nhé đấy, ờ, ngày hôm nay tôi làm video này đấy là tiếp tục giới thiệu cho anh em đấy, những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi đang đang có và đang ờ, muốn ờ, chia sẻ cho anh em chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu nó có tỷ lệ anh em giữ tài giữ xỉu giữ tài giữ xỉu hay là anh em lắc bộ hột tài xỉu để nó đi theo ý muốn của anh em được khoảng tầm 7 à, đến 80 phần trăm thì à, cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đấy thì là tôi à, giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu rất là mới nhé hiện tại ở Việt Nam thì chắc là có lẽ là anh em vẫn chưa chơi cái bộ hột này đấy mà nếu mà anh em chưa chơi thì à, có thể là anh em à, chơi những cái bộ tài xỉu khác ở bên tôi đây nói chung là tôi chuyên cung cấp hay là chuyên bán cho anh em những cái bộ tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu Đấy, nó có cái tỷ lệ phần trăm thắng cho anh em Đấy, đây rất là nhiều Đấy, rất là nhiều thì uh, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hột này nếu mà cái chỗ sân chơi nào mà anh em có thể là nhắm anh em chơi được cái bộ hột này cái bộ tài xỉu trong này thì là anh em có thể anh em à, lên cơ sở anh em à, lắc qua cái bộ hột này Đấy, lắc qua bộ hột này thì anh em à, lấy về anh em chơi nhá cái bộ hột tài xỉu này nó cái cách của nó đi thì nó cũng không khác gì so với những cái bộ hột tài xỉu mà tôi đã từng làm nhá như cái bộ hột tài xỉu 2020 chẳng hạn đó thì cái khi mà anh em lắc bình thường thôi nhé anh em anh em lắc bình thường thì là nó cho anh em cái chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nói chung là cái bộ hột này thì tôi làm cho anh em đi lắc cái thì là tất nhiên rồi nó phải có cái độ được cái độ chuẩn xác là cái cái cái hột nó phải đều 5 năm Đấy, và cái tỷ lệ bão của nó phải có nhé đó thì còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột ấy thì là có thể là anh em đi cơ sở hoặc là anh em đặt mua hàng đặt hàng về thì anh em có thể là alo cho tôi hai số này đấy thì anh em đến cơ sở cũng được anh em à, ở nhà anh em gọi điện đặt hàng cũng được thì khi nào đặt hàng anh em alo qua video cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu trong này và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu trong này để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em ờ, có thể anh em giữ được những cái chén tài hay là giữ được những cái chén xỉu nó đi theo ý muốn của anh em nhé thì uh, cái bộ hột tài xỉu này đấy thì uh, cũng uh, có rất là nhiều anh em cũng đã biết rồi đây là hột tài xỉu mà trong casino người ta hay đánh đấy. thì uh, thường thường ở trong đấy là có những cái bộ hột nó rất là to đấy, nhưng mà đây tôi đã lấy về và thử nghiệm cho anh em những cái bộ hột tài xỉu 12 13 ly anh em nhé đấy, 12 13 ly thì là cũng à, bo cũng rất là đẹp anh em nhé đấy, bo bo như bộ hột thường của mình luôn anh em nhé đó đấy, như bộ hột thường của mình luôn đấy và cái theo cái cách bo của tôi đấy, để nhưng anh em nào mà lắc được những cái bộ hột của tôi thì à, chắc chắn anh em lấy cái bộ hột này thì sẽ lắc được đấy. thì à, nói về cái bộ hột tài xỉu à, trong này đấy anh em thấy không bộ hột cực kỳ trong nhá đấy thì cái này thì anh em đi chơi thì anh em không cần không cần phải thử tăng tích rồi anh em cứ cầm đến là anh em chơi thôi đấy, cầm đến anh em chơi đấy, đấy nhìn trong suốt như thế này thì làm sao mà phải thử nữa đúng không đó thì thử thử thử thử nắp nắp mấy cả đĩa thôi đấy thì đỡ mất thời gian thì à, tôi cũng à, giới thiệu à, để cho anh em nào vẫn chưa biết ừ, về bên cơ sở tôi thì anh em biết thêm để có anh em có thể là đặt anh em mua hàng thì bên tôi cung cấp cho anh em và bán cho anh em những cái đồ chơi tài xỉu hay là bất cứ những cái đồ chơi gì cờ bạc liên quan đến cờ bạc thì anh em cứ alo cho tôi đấy số điện thoại của tôi hiển thị trên màn hình thì thôi cũng không lòng vòng nữa đấy, bây giờ vào tôi sẽ test thử cho anh em cái bộ hột tài xỉu trong này và cái cách đi của nó như thế nào và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này à, của cái bộ hột tài xỉu trong này Đấy, nó có hiệu quả cho anh em đi lắc tài xỉu hay không Đấy, thì anh em theo dõi video nha Đấy thì cái bộ hột này khi mà anh em lắc bình thường thôi Đấy, anh em lắc bình thường thì là cái tỷ lệ của nó đi rất, là đều nhá đó lên tài luôn đúng không đó xuống xỉu Đấy. lên tài đó. Đấy. chén này nó đúng một chén thì chắc chắn là chén này sẽ 90 phần trăm 99 phần trăm nó là đi xuống xỉu nhé Rồi, xỉu 10 xỉu 10 đúng không anh em đấy cái bộ hột này tôi cảm thấy là nó còn chơi nó còn ok hơn cả những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi đang à, sở hữu và đang à, để lại cho anh em nhé Đấy, thì uh, cái cách giữ tài giữ xỉu của bộ tài xỉu trong này đấy, thì nó cũng rất là dễ để, để cho anh em có thể lắc được cái bộ tài xỉu trong này thôi đấy, thì, uh, thì nói chung là anh em cứ đến cơ sở tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nhé đây đang xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em bốn bốn một hai ba bốn đúng không anh em 80 phần trăm trong này nó sẽ là chén xỉu mở cho anh em này đó đúng không 134 tiếp tục giữ xỉu cho anh em nhé ở chén này tôi à, lắc lỗi mất rồi đó, lắc lỗi rồi nhưng mà vẫn mở cho anh em Đấy, vẫn xỉu Đấy, nó hơi lỗi thôi nhá thì cái lực của tôi nó hơi ờ, không được đều bằng cái à, những cái chén trước tiếp tục giữ xỉu cho anh em ạ 80 phần trăm nó là xỉu tiếp tục vẫn là 5 5 1 80 phần trăm nó lên tài tài 14 nút tiếp tục giữ tài cho anh em mở 2 4 5 11 nút tiếp tục giữ tài cho anh em đó thì cái chén này nó xuống xỉu đó. thì uh... nói chung là tôi cũng uh, mới lắp cái bộ hột tài xỉu này thôi nên là nó cũng không được ok cho lắm nên là anh em uh, theo dõi video thì anh em có thể là đến cơ sở anh em test Đấy, thì ngoài ra bên tôi còn uh, có những cái bộ hột 10, 11 ly, 12 ly và 13 ly những cái bộ hột tài xỉu trong anh em nhé. Đấy thì anh em nào mà muốn uh,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 đấy, thì cái này tiếng này là phản lên 11 à, đấy thì à, cái cách lắc giữ cái tài hay là giữ xỉu của cái bộ tài xỉu trong này nó là như vậy thì anh em đến cơ sở thì anh em sẽ được uh, à, lắc cái bộ hột này và tôi sẽ được tôi chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu trong này nhé đấy tiếp tục lên tài giữ tài cho anh em luôn nha đó một năm sáu đúng không 80 phần trăm nó là tài mở cho anh em này